mà mùi ra tiền thắp mấy cây tháp thôi nhỉ về hương ngã nhân tê chủ quỳ chấp sư dạ vâng. nhà phần hương Môi, giờ có lần đá thôi không? Tiêm ơi, cân rồi không? lòng chúc vì nghề hương an tiền thế tổ quỳ viên chúc

biết thật ngu nhất nghệ an tình biển châu huyền biển nguyên xa chịu để nhất vô minh chịu thế lê đồng gia dân thường hà đặng chúng cần gì hương đăng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 hữu tu hồ bảo đức quang đại nhân minh thái dung quát đạt linh ứng gia phòng bảo an chính cực hữu thiền đôn mừng hoàng triều gia phòng dực bảo tung tình hồ đại vương quy biên nam nhạc giang thần đông a hiện thánh quốc công nhân hưng thương thương thương đặng tôn linh tôn quê tìm tôn thần hiện thái tôi họ thái cành chiều gần lộc mất thật thương thương buồn địa lục bị tiếng mình lịch đại đăng khóa sĩ chân hò đức trần tiền hiền công đức liệt vị tiên linh vị bản thân các tộc đại thiên sở hữu hằng tâm bằng sản công đức liệt vị tiên tình nhà Kinh thành tư xa, kỳ tự tác tư đồng bán ông